Năm 1999, bộ phim The Matrix Merchant đã gây báo trên toàn cầu về kỹ xảo ngoạn mục và cốt truyện lạ lẫm. Trong Matrix, nhân vật chính Neo cùng một số người sống ở thành phố Duyên đã phải chiến đấu với trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích giải cứu nhân loại khỏi thế giới giả lập do chúng tạo ra. Ý tưởng về thế giới giả lập đã tồn tại từ lâu. Trong suốt lịch sử loài người, nhiều triết gia đã thắc mắc liệu chúng ta có thực sự tồn tại. Bạn chắc chắn cũng đã từng có những lúc tự hỏi bản thân rằng chúng ta là ai, bản chất thực sự của thế giới này là gì, rốt cuộc thế giới này chúng ta đang sống từ đâu mà có. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ rằng chúng ta thực ra đang tồn tại trong một thế giới ảo hay chưa? Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn ở đây có lẽ đã từng nghe tới một khái niệm đó là vũ trụ toàn ảnh. Đây là một khái niệm lạ lẫm, lần đầu tiên được giới thiệu đến đông đảo cộng đồng người đọc Mỹ vào năm 1991 trong một cuốn sách cùng tên của tác giả Michael Tambos, một nhà văn Hoa Kỳ chuyên viết về đề tài cơ học lượng tử và những hiện tượng tâm linh dị thường. Theo trường phái của ông Tom khoa học và tâm linh thực chất là một và tâm linh chẳng qua chỉ là khoa học mà chúng ta chưa giải thích được. Ông Chambot cũng liên tục cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống trong thực chất không vận hành theo cách mà chúng ta tưởng. Vậy tại sao lại có chuyện như vậy? Tất nhiên, vào thời điểm thuyết vũ trụ toàn ảnh được công bố rộng rãi, đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra, không chỉ trong cộng đồng xã hội mà cả cộng đồng các nhà khoa học với nhau. Chắc hẳn bạn cũng cho rằng những điều mà ông Chambot lập luận là vô lý Đơn giản, bởi vì nó không thể được kiểm chứng bằng các dụng cụ khoa học thông thường, càng khó có thể được cảm nhận bằng năm giác quan vốn có của con người. Thế nhưng, liệu chúng ta có nên chỉ tin vào một điều gì đó khi đã mắt thấy, tai nghe và phớt lờ đi những điều mà các giác quan của chúng ta không cảm nhận được hay không? Có lẽ là không nên. Giác quan của con người có đáng tin cậy? Có đúng không nếu bạn lập luận rằng làm sao thế giới này có thể là một thế giới ảo ảnh khi mà mắt tôi trông thấy nó thật sặc sỡ, đầy màu sắc, tai tôi nghe thấy tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng xe cộ, thế giới này vô cùng thật đối với tôi. Thế nhưng bạn đã không hiểu được là cái cách mà con người cảm nhận về thế giới xung quanh là vô cùng chủ quan và hoàn toàn phụ thuộc vào năm giác quan của chúng ta. Đây là một sự thật rõ ràng khi các nhà khoa học so sánh thế giới quan của con người và thế giới quan của các loài động vật khác. Ngoài việc chú chó cún bị mù màu và mèo có thể nhìn rõ trong đêm, mà chúng ta cũng biết những loài động vật và côn trùng khác như rắn, chuột, cá mập, chim và ruồi đều có những thế giới quan hoàn toàn khác với con người. Thậm chí, một số loài động vật và côn trùng có thể cảm nhận được tia UV và bức xạ nhiệt, trong khi con người chúng ta thì không thể. Nhưng nhờ vào khoa học và một số thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, chúng ta vẫn bắt buộc phải công nhận rằng những thứ vô hình như tia UV, bức xạ nhiệt, sóng radio là có thật. Nên nếu bạn nói rằng mắt tôi không nhìn thấy tia UV, tay tôi cũng không nghe thấy nó, tay tôi không chạm được vào nó, vì vậy nó không có thật, thì người khác sẽ chỉ cho là bạn thật thiếu hiểu biết. Và trong cuộc sống hàng ngày, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có thể dùng tay không để bắt mũi chứ không bao giờ bắt được ruồi? Đó là do khả năng cảm nhận về thời gian của loài ruồi khác biệt so với con người. Đối với cảm nhận của một con ruồi, thời gian trôi đi chậm hơn, cũng có nghĩa là các chuyển động xung quanh con ruồi cũng diễn ra chậm hơn trong mắt chúng. Cho nên, chúng luôn nhìn thấy trước chuyển động bàn tay của bạn và kịp thời né tránh. Bởi vậy, khi mà cảm nhận của con người chúng ta về thời gian cũng thật chủ quan, thì làm sao chúng ta có thể chỉ dựa vào các giác quan của mình để mà đánh giá thế giới xung quanh? Có một chứng minh khác từ con người chính chúng ta. Hẳn là bạn vẫn còn nhớ chiếc váy gây tranh cãi này. Đây là chiếc váy từng gây sốt và làm trao đảo cộng đồng mạng một thời gian. Bởi mỗi một người quan sát khác nhau lại thấy rằng chiếc váy có màu sắc khác nhau. Vậy các giác quan của con người có còn đáng tin cậy nữa hay không? Có lẽ nào Cuộc sống chỉ là một giấc mơ. Giới khoa học ngày nay vẫn chưa thể giải thích được tại sao con người và cả động vật lại mơ, bản chất thực sự của những giấc mơ là gì. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn rằng khi đang nằm mơ, bạn không thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Bạn cứ nghĩ rằng những sự việc diễn ra trong mơ đều là những sự kiện thực tế trong thế giới thực, cho đến khi bạn thức giấc, ngoại trừ trường hợp những giấc mơ tỉnh táo là những giấc mơ mà bạn biết bạn đang mơ. Như vậy, đâu thể khẳng định được cái thứ mà được gọi là cuộc sống mà ta trải nghiệm mỗi ngày không phải là một giấc mơ khác, dài hơn và thuyết phục hơn. Các giác quan của con người vốn không hiệu quả và thiếu đi tính chân thực. Thế giới của chúng ta vốn chỉ là những tiếp diễn liên tục và tốc độ của các hình ảnh khiến cho chúng ta có cảm nhận sai lệch về thực tại. Thành tựu vĩ đại nhất của một người chính là tự giải phóng mình khỏi cảm nhận sai lệch này. Đây cũng chính là điều mà Đức Phật đã nói rằng bản ngã chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi sự tiếp diễn liên tục của các hình ảnh. Sóng radio, wifi, ánh sáng và năng lượng bạn có biết sóng radio, sóng ánh sáng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, hàng giờ về mặt bản chất đều là sóng điện tử và bản chất của sóng điện tử lại chính là năng lượng, thứ cốt lõi cấu thành nên vũ trụ của chúng ta. Vậy khi mà sóng radio Wi-Fi đều có khả năng chuyển phát thông tin và dữ liệu thì có lẽ chúng ta cũng có thể nói rằng bao trùm không gian sống xung quanh chúng ta chính là các trường thông tin và dữ liệu mà các giác quan của con người không cảm nhận được. Nếu thực sự là như vậy thì bộ phim Ma Trận The Matrix được công chiếu vào năm 1999 có lẽ nên được xếp loại vào danh sách phim tài liệu thay vì phim khoa học viễn tưởng. Bạn nào chưa biết, nếu có thời gian, hãy thử xem bộ phim này một lần xem sao công nghệ hologram đường đại. Công nghệ này chắc chắn sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác. Công nghệ hologram còn gọi là ảnh toàn ký, có thể được hiểu nôm na là công nghệ hình ảnh chiếu 3D. So với hình ảnh 2D thì công nghệ hologram có sự khác biệt rất quan trọng. Bạn theo dõi kỹ đoạn video sau để có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt này. Tưởng tượng rằng Nash College Week xinh đẹp nhờ bạn chụp một tấm hình bằng máy ảnh thông thường và bạn đã rửa ảnh từ các thước phim Bây giờ, bạn hãy dùng kéo và cắt thước phim làm đôi và tiếp tục rửa một bức ảnh khác từ thước phim đã bị cắt này. Bạn sẽ có được bức hình 2D đã bị mất một nửa phần thân dưới do thước phim đã bị cắt bớt một nửa. Thế nhưng, với hình ảnh 3D thì lại không như vậy. Tưởng tượng rằng bạn dùng công nghệ máy ảnh hologram chụp hình một cô gái, sau đó bạn chiếu hình ảnh này lên bằng máy chiếu 3D. Lúc này, máy chiếu đã cho bạn một thước phim hologram điển hình hoàn toàn khác với các thước phim 2D thông thường. Tương tự, bạn cũng có thể dùng kéo để cắt nó làm đôi, sau đó bạn có thể bỏ thước phim đã cắt này trở lại vào máy chiếu. Lúc này, máy chiếu hologram sẽ cho ra hình ảnh hologram của một cô gái bị nhòa đi thay vì bị mất một nửa. Đặc biệt hơn nữa là khi thước phim này càng bị cắt nhỏ thì hình ảnh hologram của cô gái sẽ càng trở nên nhòa hơn. Nhưng tuyệt nhiên, chúng ta vẫn luôn có được hình ảnh đầy đủ, trọn vẹn của toàn bộ khuôn mặt của cô gái. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa công nghệ ảnh 2D và công nghệ hologram. Và đây có lẽ cũng là nguyên nhân tại sao công nghệ này lại được gọi là ảnh toàn ký, ám chỉ rằng mọi dữ liệu và thông tin của cái toàn bộ luôn được chứa trong tất cả các phần nhỏ. Vậy, nguyên lý hoạt động của cơ thể con người với công nghệ hologram có gì tương đồng với nhau? Ông Chambot đã cho biết, não bộ và trí nhớ của con người vốn không hoạt động theo cách mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Đa phần chúng ta, kể cả một bộ phận các nhà khoa học, đều có suy nghĩ rằng Mỗi phần của bộ não chịu trách nhiệm chứa một mảng ký ức khác nhau. Thế nhưng, qua những thí nghiệm của mình thì ông Tanbot đã chứng minh được rằng giả thuyết trên là sai. Trong tất cả những bệnh nhân của ông, những người bị mắc các chứng bệnh liên quan tới não bộ cần phải thực hiện những phẫu thuật cắt bỏ bớt đi một vài phần của bộ não. Khi được hỏi, những bệnh nhân này cho biết rằng họ không hề quên đi bất cứ mảng ký ức cụ thể nào. Họ vẫn nhớ tất cả những sự kiện đã xảy ra xuyên suốt trong cuộc đời họ. Nhưng so với những người không bị cắt bớt các phần trong bộ não, trí nhớ của những bệnh nhân này có phần nhạt nhòa và không rõ ràng bằng. Đặc biệt, những người nào càng bị cắt bớt nhiều phần trong bộ não thì trí nhớ của họ sẽ càng trở nên nhòa hơn. Họ vẫn nhớ toàn bộ các sự kiện chính yếu trong cuộc đời họ nhưng lại quên đi gần hết những chi tiết nhỏ hơn. Điều này ám chỉ rằng não bộ và cơ thể của con người chúng ta cũng mang bản chất của ảnh toàn ký, của một ảo ảnh không gian ba chiều. Và nếu như điều đó cũng đúng thì việc con người chúng ta đang sống trong một vũ trụ toàn ảnh cũng không có gì là quá khó hiểu. Có người từng nói rằng chúng ta sẽ không thể nào biết rằng mình đang nằm mơ cho đến khi bạn tỉnh giấc. Đức Phật khi đạt đến trạng thái giác ngộ, nhìn được thông suốt cả không gian và thời gian, cũng khẳng định rằng thế giới này được tạo ra từ vô minh, hết thảy đều là huyễn hoặc do chúng sinh tạo ra, hết thảy đều không thật. Vậy bạn đã nghĩ đến tỉnh giấc hay chưa? Thế giới vật chất mà bạn đang nhận biết có thật sự là chính nó hay không? Hãy để lại nhận xét của bạn ở bên dưới, nhớ nhấn nút like, subscribe và nút chuông thông báo để xem những video mới nhất được đăng tải trên Duyên Vạn Cổ nhé!